Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Hai lúa số kèo thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận U20 um, châu Á nha. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa Indonesia và Iraq nha anh em. Diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 3. Đây là bảng A nha anh em. Thì hiện tại bảng A có Indonesia nè, có Iraq và Syria, có Uzbekistan đội chủ nhà nữa nha. Thì trong cái bảng này Indo được đánh giá là yếu nhất nha anh em thì anh em xem thành tích gần nhất của hai đội bên phía Indonesia thì anh em cũng thấy rồi trong 10 trận gần nhất thì Indo đã thua tới 8 trận và để mới thắng một trận trước ờ, Moldova còn để hòa một trận trước Moldova luôn nha anh em còn 8 trận kia đều thua còn bên phía Iraq thì anh em cũng thấy thành tích của Iraq trong những trận gần nhất thì Iraq đã thắng tới 4 trận và để thua 4 trận và hai trận thì cái phong độ của Iraq cũng đang khá là trung bình nha anh em cũng tốt thì mình nhận định hơi sớm trận đấu cho tất cả anh em thì hiện tại chưa có một cái đội hình chính thức cho tất cả anh em xem thì còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận đấu này á U20 Iraq chấp với cái mã kèo là một trái nha anh em và tài xỉu 2,75 thì anh em có thể vào cái mã kèo U20 Iraq được nha. Tại U20 Iraq là cũng cũng là một cái đội rất là sáng giá trong cái ờ, chức vô địch năm nay nha anh em. Trong khi đó cùng với bảng U20 Iraq thì à, vẫn có à, Uzbekistan đội sân chủ nhà nha. Thì Uzbekistan này cũng rất là mạnh nha anh em. Thì đây là cái nhận định của cái bảng A mình dành cho tất cả anh em Còn cái bảng B là mình có nhận định bên cái kênh bình luận viên hút đúa rồi nha anh em Thì anh em nếu mà muốn muốn xem bảng B thì anh em có có thể qua bờ kênh bình luận viên hút đúa của mình để anh em xem Còn đây là cái bảng A mình nhận định cho tất cả anh em còn những anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò hoặc là anh em chưa có trang chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937072613 còn anh em nào mà đã chơi ở trong nhóm mình rồi mà bị thoát nhóm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp lại Zalo hoặc là Telegram của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào lại nhóm nha thì hôm nay mình cũng nghĩ mình mới vừa làm lại đây thôi thì hôm nay ờ, anh em nào mà muốn vào lại thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình hoặc Telegram để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình chơi lại nha thì đó là cái phần nhận định của mình còn khi nào có đội hình chính thức mình sẽ gửi kèo chính xác cho tất cả anh em hơn thì những trận đấu này mình cũng vẫn có livestream trực tiếp gửi kèo cho tất cả anh em gần trước giờ trận đấu nửa tiếng nha thì anh em nào mà muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình hoặc là Telegram của mình và anh em xem xong anh em thấy hay để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh nha để mình đạt nhiều người đăng ký kênh để mình ra video sau anh em có thể nhận được à, video sớm nhất để anh em vào xem kèo nha thì đến đây mình cũng nhận định xong rồi hẹn gặp lại anh em ở những video sau